Xin chào ờ, tất cả anh em Thời gian vừa qua tôi cũng ờ, làm một số clip nói về cái ờ, cách sử dụng cái cách lắc bộ hột tài xỉu nhẹ trên phương diện những cái sự nghiên cứu của tôi thì tôi cũng đã nghĩ ra cái bộ hột tài xỉu nhẹ để có nghĩa là như nào khi lắc chúng ta có thể giữ hột giữ tài giữ xỉu theo ý của mình nó khác hoàn toàn với lại cái bộ hồ tài xỉu bay mà trước kia tôi làm về cái à, bộ hồ tài xỉu nhẹ thì nó có một cái điểm khác biệt với lại cái bộ hồ tài xỉu bay đó là khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay mà lắc nhẹ thôi thì chúng ta vẫn có thể giữ tài giữ xỉu được hoặc là lắc hột đi được còn à, khi sử dụng bộ hồ tài xỉu bay thì chúng ta vẫn lắc mạnh tay như bình thường và cái tỷ lệ của nó nó sẽ không được ờ, cao không giống như cái bộ tài xỉu nhẹ này tránh là mất thời gian của anh em giờ tôi sẽ thử cho anh em là trước tiên thì cái bộ hồ tài xỉu này hồ tài xỉu nhẹ nó khác với lại những cái bộ hột nam châm khi chúng ta sử dụng bộ hột nam châm thì tất nhiên là cái chuyện giữ hột ví dụ giữ tài giữ xỉu thì nó rất là đơn giản thôi bởi vì nó là đồ nam châm thì tất nhiên là nó sẽ giữ hột nó sẽ dễ rồi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 trên đây nó có hai cái bộ hột này một bộ nó là cái bộ hột 500 và một bộ nó là cái bộ hột nhẹ khi thử 500 này thì tất nhiên là nó sẽ bị dính bị hít đây đúng không cả hai bộ này này nó là bộ hột 13 cả nhé. nắp dĩa hoàn toàn bình thường còn đây nắp này. nắp này là cái cống cuộn hay còn gọi là cống đông rượu tôi cắt ra và tôi À, dùng để à, lắc cho giống như là anh em đi lắc ở bên ngoài thì cũng hay sử dụng cái à, công quận phần tiếp theo tôi sẽ thử cho anh em về cái phần dọi đèn đây anh em nhìn hột thì rất là trong đó. Đó. hoàn toàn không dính không hít gì cả cái điều đặc biệt của bộ hột này chúng ta có thể giữ hột theo ý của mình kể cả với những cái thế hột nó khó ví dụ như là bị kẹt hột này hoặc là bị sắt hột chúng ta vẫn có thể lắc xuống được ví dụ như là những cái thế hột ví dụ 456 hay anh em còn gọi là tứ ngũ thiên ấy. tôi cũng hay đi lắc tài xỉu nên ờ, nghe câu anh em hay nói câu là tứ ngũ thiên có điên cũng đánh tài nhưng mà đấy là với lại những cái bộ hột bình thường nếu ờ, chúng ta sử dụng thì thường thường những hột đó thì nó lên tài rất là nhiều 456 tướng Ngũ Thiên lên tài rất là nhiều nhưng mà với cái bộ hột này thì ai mà đánh tài thì tất nhiên là sẽ thua với tôi bây giờ tôi sẽ ngâm nước muối và tôi thử cho anh em xem anh em nhìn này hột thì nó nổi tất cả các mặt rất là đều nhé nhất lục này xong rồi ngũ này nhị tất cả các mặt đều nổi rất là đều nó không nghiêng về một bên nào cả bây giờ tôi sẽ vớt cái bộ hột này ra và thử qua nước lọc nước ngọt cho anh em Đó. cho vào nước ngọt thì tất nhiên là chìm rồi còn về đây nó là bộ hột 500 à, đây anh em khi sử dụng ngâm nước muối này thì tất nhiên hột đây, cái này tôi phân tích với anh em nhé và chia sẻ thêm kinh nghiệm cho anh em thôi hột 500 vẫn nổi Đó, nhưng mà một điều là nó sẽ bị dính vào nhau như này nó chạm vào nhau nó, nó không uh, ờ, hột nó đi nó không đều mà nó lúc nào nó cũng sẽ dính với nhau bởi vì bên trong nó có nam châm đây là cách để anh em phân biệt Bây tôi sẽ bỏ cái bộ hồ này ra và tôi sẽ lắc thử cho anh em xem còn một điều nữa muốn chia sẻ với anh em là khi chúng ta ngâm nước muối ở một số nơi anh em ờ, có ngâm nước muối cái hồ này thì khi chúng ta ngâm nước muối xong thì cách tốt nhất là anh em nên à, cho vào một cái ly nước à, nước suối gọi là nước ngọt à, để rửa hột qua đi tác dụng là như thế nào có nghĩa là khi chúng ta ngâm muối thì những cái phần muối nó động ở trong những cái phần này đó, trong những cái kẽ hột thì nó sẽ làm hột cho nó nặng hơn vì muối nó nặng mà. chúng ta lắc một lúc là nó bị động muối vào đấy muối nó khô và nó sẽ bị động vào đây động vào những khe hột này thì làm cho hột nó đi nó không đều và cái chuyện kiểm soát hột rất là khó bây giờ tôi sẽ lắp thử cho anh em xem ví dụ như những trường hợp thế hột này đi nó là 554 này thì rất là khó nhé như hột này thì hầu như là anh em 554 hoặc là 445 phần đa là mọi người hay đánh tài bởi vì những thế hột này lắc xuống xỉu rất là khó bây giờ tôi sẽ lắc hột đi lắc tơ tài số xỉu cho anh em xem thế hột uh, à, 445 và 554 đó 235 bây giờ tôi sẽ thử cho cái cho anh em cái thế hột là 554 nhé vừa rồi là 445 bây giờ là sẽ là 554 những cái thế hột rất là khó để có thể lắc cho xuống hột được đó 123 rất là đơn giản thôi trước thì 325 bây giờ là 123 tập thể dục khi chúng ta lắp cái bộ hồn này thì nó đi rất là đều chén tài chén xỉu đó trước là tài à, trước là xỉu 123 bây giờ là tài 346 rồi đó, bây giờ là xỉu 19 135 đó, bây giờ lại qua tài 456 đây những thế hột như thế này gọi là thế hột à, tứ ngũ thiên này thế 456 ấy bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu luôn cho anh em xem tôi khẳng định 100% với anh em chén sau nó sẽ là xỉu đó 113 đấy là khi chúng ta lắc bình thường thì hột đi rất là đều nhé bây giờ tôi sẽ giữ hột gọi là giữ tài giữ xỉu cho anh em xem đó, chén trước là 112 bây giờ là 126 ấy tôi sẽ tiếp tục giữ thêm mấy chén xỉu nữa đó, bão luôn bão nhị này. bây giờ là xỉu 10 nhé số 10 334 124 xỉu 7 tiếp này 124 vẫn chưa đi một hột nào anh em này vẫn còn nguyên hột 124 này và bây giờ là qua tài rồi tài chỉ là tài số 11 thôi rất là nhỏ bây giờ tôi sẽ giữ tài Đó, 146 vẫn là tài số 11 nhé tài rất là nhỏ 551 chén tài thứ ba 245 này vẫn là số 11 anh em này Đó, bây giờ là 335 này vẫn là tài số 11 tiếp này 445 à xin lỗi 554 Đó, 146 vẫn là tài số 11 anh em nhìn hột vẫn đang xoay tròn ở trên uh, dĩa nhé 664 tài 14 điểm đó bây giờ xuống chén xỉu xỉu nhưng mà chỉ là xỉu số 10 thôi khi lắc chúng ta có thể giữ hột như thế được còn cái cách lắc cách giữ như thế nào thì anh em hãy gọi cho tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé thì tôi sẽ tư vấn cho anh em còn khi anh em à, lấy cái bộ hột này thì tôi à, sẽ gửi clip qua Zalo cho anh em anh em kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại à, ở trên màn hình nhé thì tôi sẽ gửi clip qua Zalo